Vân Anh và chương trình Dược Thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa xin kính chào quý vị khán thính giả. Vân Anh chào anh Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa xin chào tái ngộ đến quý vị và chị Vân Anh. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa sẽ chia sẻ với chúng ta với một cái à, dược thảo rất là quen thuộc đó là trái à, cái cây artiso dạ, mà Vân Anh thấy là thường mình hay nấu nước để uống hoặc là trà à, rất là à, tốt cho sức khỏe của mình hoặc là để à, mất ngủ phải không anh Khoa? Dạ, thì vâng. à, để biết thêm chi tiết mời quý vị theo dõi sau đây anh khoa cái, cái trà artiso ngày xưa việt nam anh thấy là thường thường đi ra ngoài mua về rồi nhiều khi nấu lên để uống nước nữa thì à, trước hết chắc anh khoa cho biết là cái tên tại sao gọi là artiso. Artiso tức bây giờ chúng ta kiếm phải đi tìm Ngược cái nguồn gốc nữa nguồn gốc của nó từ đâu nữa à, lúc nào vâng, nguồn vâng. gốc thì cái nguồn gốc của cái cái cây artichoke đó là nó thuộc um, nó bắt nguồn từ um, vùng địa trung hải, trung hải. của miền nam uh, âu châu uh, của như là nước pháp Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi. Thì uh, đó là ba nước mà cung cấp cho toàn Âu Châu cái cái cái cái cái, cái à, bông cái bông artichoke. Còn riêng tại Mỹ ở đây đó thì cái cái cái bông artichoke, cái cây artichoke đã có hiện diện tại nước Mỹ vào thế kỷ 16 vào năm 1600 nhưng mà chẳng có ai để ý tới nó dạ vâng. cho tới uh, thế kỷ thứ 19 là người di à, dân Pháp đó à, mang à, với với Pháp với, với du nhập cái cái cái cây này cái bông này bông artichoke vào Louisiana còn tại California này đó thì người Tây Ban Nha người di dân Tây Ban Nha lại họ lại trồng cái cây này rất là rộng rãi oh. và rất nhiều ở miền Bắc California và hiện nay đó thì cái uh, uh, tiểu bang California này cung cấp cái bông artificial cho toàn nước Mỹ, gần 100% luôn cả Canada. Anh Khoa như vậy người Mỹ người ta dùng artichoke người ta ăn như thế nào? Người ta cũng nấu nước uống hay là người ta dùng như thế nào? Thế? Người ta không có um, nấu nước như, yeah. Dạ, dạ. như như chúng ta nhưng mà người ta ăn theo một kiểu người ta một là người ta hấp lên người ta ăn cái cái cái cái cái yeah. Dạ. lõi của nó. Yeah. Oh, vậy à, và Ờ, hoặc là họ nướng lên họ, họ, họ, ăn. thường thường bên anh từ nhỏ lớn chỉ có uống nước atiso chưa bao giờ ăn một cái món ăn gì mà có atiso trong đó chúng ta sẽ đi đi đi đi đi thêm món, đi, ăn thêm à? món ăn bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái uh, dược tính của nó, dược tính của nó. Dạ. thì cái dược tính uh, thứ nhất đó là cái cái trong trong uh, ngoài cái cái uh, chất xơ đó yeah. Dạ. thì cái bông artificial thường thường chúng ta dùng cái bông artificial yeah. Dạ. uh, chứ chúng ta người ta không người ở Mỹ người ta dùng cái bông thôi chứ người ta không có dùng lá hoặc là cái yeah. Dạ, cái cái cái dạ. cành yeah. của nó à, ngoài cái cái chất xơ đó thì nó có nhiều potassium và vitamin E yeah. Dạ. cái à, tác dụng của cái cái bông artichoke đó là nó giúp cho tăng kích thích cái cái cái cái cái ờ, cái cái, cái, cái chức năng của làm cho cái mật tiết ra gấp 3 gấp 4 lần như bình thường vì thế nó làm tăng cái cái sức uh, tăng cái uh, chức năng của của của gan dạ vâng và cái tác dụng của uh, cái bông artichoke đó thì nó làm giảm cholesterol uh, và đồng thời đó nó nó làm côn bình cái cái cái lượng mà uh, cholesterol xấu và tốt và Dạ, và và nó làm tăng cái cái cái, cái nó, nó có cái tác dụng là lợi tiểu nhưng mà cái lợi tiểu của nó là làm nó làm thông tiểu nhiều hơn là là lợi tiểu nghĩa là khi nó sẽ giúp cho người ta cái cái lượng nước tiểu á, nhiều hơn bình thường như vậy thì cũng ờ, tốt cho những người nào mà hay bị phù chân đó anh Quang. Dạ vâng, đúng, dạ, tốt, vâng. anh? dạ vâng. À, như vậy đó anh Quang, ngoài cái cái vấn đề đó ra đó thì artichoke còn ờ, có giúp thêm cái gì nữa về sức khỏe của chúng ta? cái artificial đó thì thường thường bên Việt Nam của chúng ta dùng artificial để à, tạ hỏa táo hỏa là sao? Là là là làm uống ờ, người ta dùng artificial để làm nấu nước để uống như là trà vậy đó oh. uống cho nó mát. Dạ. dạ vâng. Ngoài ra thì uh, cái bông artificial đó nó cũng giúp cho uh, lợi tiểu mà nó còn lại nhuận trường nhuận gan nhuận gan là làm cho mắt gan đó và với những cái dược tính như vậy thì nếu mà mình xài nhiều quá có mình dùng nhiều quá có sao không anh dạ thưa không chị à, tại vì cái cái bông artichoke này đó nó không có độc dạ. và nãy tôi có đề cập nó khi mà chúng ta dùng ăn á, thì có nhiều cái chất xơ và hiện tôi không biết chị có nhớ là bên pháp đấy họ có có có có uh, chế ra thuốc uh, uh, thuốc từ bông artichoke để cho mắt gan và lợi tiểu dạ vâng À, và bây giờ chắc cho Vân Anh trở lại cái, cái phần cái món ăn thức vâng. được không anh <laughs> Khoa? À, anh Khoa nói là Việt Nam mình có cái gì mà chế ra từ artichoke cho món ăn không? Món ăn thì ngoài những cái cái cái um, uh, cái cái món mà họ nấu nước thì họ bây giờ hiện bây giờ Việt Nam rất là thông dụng họ dùng bông artichoke để lại nấu canh oh. ờ, nấu với thịt gà nấu với wow. sườn để lấy cái chất ngọt Dạ vâng. Còn ở bên Mỹ này đó thì chị thấy không um, chị có thể đi ăn pizza họ có để có Đúng có rồi. có cái um, nó gọi là artichoke heart yeah. Dạ. uh, ờ, hoặc là um, cái ờ, bông artichoke người ta có dùng để làm như là dưa muối như mình vậy đó yeah. Dạ. thì họ ngâm với giấm và cả cái dầu olive để thì họ ăn như là ăn chơi um, giống như là mình ăn củ kiệu của mình ở, ở Việt Nam vậy Vâng thưa quý vị, với những cái dược chất à, dược tính mà bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa vừa chia sẻ với chúng ta về cái artichoke mà giá mình mua cũng rất là rẻ phải không? Dạ vâng. Cho nên chúng ta có thể ăn thường ngày hơn để giúp nhuận trường, giúp lợi tiểu nữa. Hồi nãy chúng ta nói về cái cái à, cái cái, cái nguồn gốc nữa thì chúng ta nói ở bên Mỹ không mà không nói cái nguồn gốc ở bên Việt Nam. Cái cây uh, cái bông oh. cây artichoke đó được du nhập vào Việt Nam cũng uh, vào vào thế kỷ 20 cũng gần đây thôi uh, do một do người Pháp nữa yeah. Dạ. nhưng mà uh, được trồng rất là rộng rãi ở Tam đảo miền Bắc uh, miền miền Nam Sapa nhưng mà nhiều nhất là ở Đà Lạt thưa thưa thưa, thưa, thưa chị đúng rồi tại vì Đà Lạt không khí lạnh phải không anh dạ vâng cho nên dạ. có vẻ tốt hơn. còn ở um, ở Mỹ này đó thì hầu hết là chúng um, cái cây cây artichoke được thu hoạch quanh năm nhưng mà nhiều nhất là từ tháng 3 cho tới tháng 5 Vâng thưa quý vị, à, quý vị theo dõi chương trình dược thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa ngày hôm nay qua đề tài là artichoke từ đây mà chúng ta khi mà ăn cái cái cái nước à, hoặc là uống nước artichoke chúng ta sẽ biết được những cái lợi ích rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và một lần nữa cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp và bảo trợ thương mại cho chương trình dược thảo với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email info@vietnewcv.com, điện thoại 858 967 0035. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần chương trình kỳ sau.